Thưa quý vị, trái với kỳ vọng của các nhà đầu tư, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đầu năm 2020 khá trầm lắng. Ở phân khúc thấp, căn hộ chung cư, nhà ở thương mại 1 đến 2 phòng ngủ thì giá bất động sản tăng nhẹ với lượng giao dịch nhỏ, còn phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng thì gần như dậm chân tại chỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chịu chung số phận với nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác, ngành bất động sản Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đang đối mặt với những khó khăn lớn do sự sụt giảm về lượng khách du lịch và tâm lý muốn giữ tiền mặt của người dân để đối phó với dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Sau cái, cái ờ, ngày Tết Nguyên đán ra thì thị trường bất động sản Đà Nẵng gặp ngay một cái cơn đại dịch cho nên là thị trường có vẻ là trầm rắn. Ở bên đó thì các cái phân khúc đất nền cũng như là các cái dự án mới của các cái công ty bất động sản mà chúng tôi triển khai ra thì nó đang bị gặp cái vấn đề là dịch cho nên là cái, cái lượng khách hàng quan tâm cũng như là các cái chương trình sự kiện tổ chức ra thì rất là ít khách và và điều đó nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái doanh thu của bên ngành bất động sản. Hiện nay những cái phân khúc bất động sản là phục vụ cho nhu cầu ở giá nó đưa về cái mức đáp ứng được cái nhu cầu của người mua để ở thì đó là cái phân khúc bất động sản để ở là có khả năng là tiếp tục duy trì và có cái giao dịch trong thời gian đến còn những cái lĩnh vực như ảnh hưởng nặng nề nhất đó là tôi nghĩ là vẫn là bất động sản du lịch và các cái sản phẩm về à, à, sơ cấp của các cái chủ đầu tư sắp tới thì sẽ rất là khó khăn. Từ đợt tụt dốc sau cơn sốt đỉnh điểm hồi tháng 3 năm ngoái, tiếp đó là cú sốc Condotel giai đoạn cuối năm 2019. Đến nay, thị trường bất động sản Đà Nẵng lại hứng thêm cơn sóng của đại dịch, khiến cho giá bất động sản suy giảm mạnh từ cái cơn sốt cái đỉnh điểm vào tháng 3 2019 đến cái thời điểm cách đây khoảng 2 tháng thì có nhiều nơi đã giảm 3 40%. Rồi trong vòng 2 tháng trở lại thì có một số nơi đã giảm tiếp 10% nữa. Thì tính so với cái thời điểm đỉnh điểm của thị trường Đà Nẵng cơn sốt 2019 ờ, thì đến nay có nhiều nơi đã giảm đến 50% giá so với thời điểm đó. Một lẽ đương nhiên, thị trường suy giảm khiến cho các công ty bất động sản cũng theo đó mà lao đao lượng giao dịch gần như không có, khiến cho nhiều công ty không gánh nổi những chi phí để duy trì hoạt động. Một số thì cắt giảm nhân sự, nặng hơn thì phải đóng cửa để giảm tải chi phí thuê mặt bằng. Ngay từ cái thời điểm mà bị dịch, các công ty bất động sản ờ, gần như không có giao dịch và cái tổn thất mà các công ty ờ, chúng tôi gánh chịu chẳng hạn như là về chi phí nhân sự mặt bằng này kia thì nó rất là lớn. Nhiều công ty là cơ cấu lại nhân sự, giữ lại những nhân sự cứng và những cái nhân sự mà họ có nhu cầu chuyển công việc khác thì chúng tôi cũng đáp ứng. Bên cạnh đó để đối phó với cái dịch này thì nhiều công ty chúng tôi là đóng cửa đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên như là đảm bảo cách ly dịch cho nó được an toàn. Năm 2020 sẽ là một năm khó khăn của ngành bất động sản và sẽ khó hơn khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến ngày một phức tạp tại Việt Nam. Việc phục hồi của thị trường còn phụ thuộc nhiều vào thời gian dịch bệnh được khống chế. Tuy nhiên khi đó, khả năng các chủ đầu tư sẽ đẩy sản phẩm ra cùng lúc. Điều này sẽ dẫn đến sự cạnh tranh gai gắt về thị phần để tìm kiếm đầu ra trong nửa cuối năm 2020.